đó là Mioskin xịt dưỡng tế bào gốc cung cấp độ ẩm và giúp cho da căng bóng đàn hồi đây là sản phẩm dưỡng da bằng tế bào gốc cấp tốc dành cho những người bận rộn Sản phẩm này thì đến từ Hàn Quốc Lúc đầu là Harry với Trấn Thành xài cái này thì mình cứ tưởng là xịt khoáng bình thường mà thôi Nhưng mà ai về sau này mình cảm nhận được là serum này có thể thay thế được các bước dưỡng da hàng ngày Nói chung là sản phẩm này nó rất là phù hợp cho những người bận rộn nè hay di chuyển nha và cả nam giới nữa đặc biệt là Bioskin hiện nay đang có rất là nhiều những chương trình khuyến mãi dành cho các bạn các bạn có thể liên hệ với lại fanpage Bioskin Training mỹ phẩm dành cho người lười và các đại lý gần nhất nhé Bioskin xịt dưỡng tế bào gốc giúp da mạnh khỏe tươi trẻ cả ngày Xịt dưỡng này không phải xịt dưỡng bình thường nha Xịt dưỡng tế bào gốc Mio Skin Xịt dưỡng tế bào gốc Mio Skin Đó cái loại mỹ phẩm này là dành cho người lười đó tại sao người ta nói như vậy là mấy mấy cô mấy bác mấy mẹ mấy chị em mà lười trang lười trang điểm lười chăm sóc da đi làm về mệt quá chăm sóc gia đình chồng con mệt quá về hoặc là nằm ngửa ra là muốn đi ngủ luôn này tắm rửa xong cái gội đầu xong cái lên giường đi ngủ luôn nhiều khi quên mất những cái công đoạn dưỡng da thì sử dụng em này rất hợp lý luôn năm trăm một luôn một chai xịt như thế này nhưng không chỉ đơn giản là một chai xịt đây nó không phải là xịt khoáng như bình thường mọi người dùng đâu nha cái này nó là xịt dưỡng ạ xịt dưỡng tế bào gốc Mioskin và cái này 100% là nhập chính ngạch của Hàn nha ở Việt Nam không có nhập chính ngạch của Hàn Quốc được phân phối toàn quốc ở Việt Nam là bởi công ty cổ phần Mioskin chính là cái tên của uh, cái em xịt dưỡng tế bào gốc mình luôn mua Mioskin đây em nhìn em cho em nhìn gần này em có thấy không đó trời ơi bao nhiêu những cái dưỡng chất những cái tế bào gốc nó ở bên trong này đó nó rất là nhiều đó cấp ẩm rất là tốt ừ. em ơi tế bào gốc từ noãn thực vật em ạ tốt lắm tốt lắm lắm luôn mọi người ạ cực kỳ tốt Sài Gòn rồi vợ chồng Trấn Thành harwood ừ, nghiện luôn ấy chị Lê Giang dùng cũng thích cũng khen anh Anh Đức diễn viên hài dùng cũng thích cũng khen rất là nhiều ai dùng cũng thích các bạn diễn viên trong Sài Gòn thì thì thì, thì biết rồi